Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy thứ tư ngày 29 tháng 7 năm 2021, tức ngày 20 tháng 6 năm 2021 âm lịch, ngày Mậu Dần, tháng Ất Mùi, năm Tân Sửu, còn giáp xung ngày Mậu Dần hôm nay là Canh Thân, Giáp Thân, còn giáp xung tháng Ất Mùi là Kỷ Sửu, Quý Sửu, Tân Mão, Tân Dậu. Một, Tử vi tuổi Tý, nhờ có chính tài nâng đỡ, sự cố gắng suốt một thời gian dài của người tuổi Tý đã được cấp trên công nhận và đánh giá cao. Hôm nay, bạn có thể nhận được tiền thưởng. Còn tương lai, bạn sẽ tiến xa trên con đường thăng tiến, lối sống tiết kiệm, chi tiêu lý trí cũng giúp ích bạn rất nhiều trong thời điểm này. Trong khi mọi người còn đang vất vả kiếm tiền thì bạn vẫn luôn dư giả, thậm chí còn có tiền đầu tư. Đây là một thói quen tốt mà bạn cần phải duy trì lâu dài. Thủy sinh mộc cho thấy mối quan hệ giữa con giáp này và người nhà rất hài hòa và yên ấm. Hai người luôn thẳng thắn chia sẻ với nhau mỗi khi gặp phải khó khăn hoặc bế tắc rồi đôi bên sẽ cùng tìm ra cách giải quyết phù hợp. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ, quý nhân phù trợ, thìn, thân, hợi. 2. Tử vi tuổi sửu, kiếp tài cho thấy người tuổi sửu dễ vướng vào chuyện tranh chấp với đồng nghiệp trong ngày hôm nay. Bạn có thể trở nên quá cứng đầu nên không chịu nghe theo sự sắp xếp cũng như không chịu thỏa hiệp với bất cứ ai. Bạn là người quyết tâm và kiên trì, bạn có những mục tiêu riêng, tuy nhiên, bạn không nên sống ích kỷ chỉ biết đến cảm xúc của mình Đôi khi, bạn cần phải quan sát xung quanh và có biện pháp để dung hòa với mọi người, mộc khắc thổ. Mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia không mấy yên ổn vì đôi bên không thường xuyên trò chuyện với nhau, đã là vợ chồng thì nên chia sẻ thẳng thắn với nhau. Đừng giữ mọi chuyện trong lòng vì nghĩ rằng người ấy không hiểu mình. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ, quý nhân phù trợ, tí, dậu, hợi. ba Tử vi tuổi dần, thiên quan giáng họa, người tuổi dần dễ vướng phải mâu thuẫn với cấp trên của mình, bạn có thể bảo vệ quan điểm của mình nhưng chú ý cách diễn đạt, đừng để cấp trên cảm thấy rằng bạn là một người không biết điều. Trong ngày hôm nay, bạn cũng có thể trở nên nóng nảy, dễ bị kích động khi nghe thấy lời khích bác của kẻ tiểu nhân. Để giảm bớt rắc rối không cần thiết, tốt nhất bạn hãy nên học cách bỏ ngoài tai những lời vô nghĩa, xem ngày tốt xấu theo trực. Hôm nay trực nguy là ngày xấu để làm mọi việc, đặc biệt là các việc trọng đại. Vì vậy, nếu không bắt buộc phải thực hiện những công việc này ngay hôm nay, bạn có thể hoãn lại để tránh những rắc rối bất ngờ xảy ra. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ, quý nhân phù trợ, Mão, Ngọ, Tuất. 4. Tử vi tuổi Mão, tam hội trợ giúp, người tuổi Mão gặp được nhiều điều thuận lợi trong công việc. Hôm nay là một ngày may mắn của bạn, vì vậy nếu đang ấp ủ kế hoạch gì thì bạn nên thực hiện ngay chứ không nên chần chừ, do dự, để lỡ thời cơ, may mắn hơn, bản mệnh còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân, rất có thể người đó chẳng phải ai xa lạ mà chính là người quen của bạn suốt bấy lâu, quý nhân sẽ chỉ cho bạn hướng phát triển phù hợp, đồng thời có biện pháp giải quyết những rắc rối trước mắt, xem tử vi 12 con giáp hôm nay dù công việc bận rộn đến mấy, bạn cũng cần chú ý giữ gìn sức khỏe, không nên làm việc quá sức, hãy có chế độ làm việc và nghỉ ngơi khoa học để luôn có một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng trong mỗi ngày mới, giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ, quý nhân phù trợ, mùi, tuất, hợi. Năm, Tử vi tuổi thìn, mộc khắc thổ, chuyện tình cảm của người tuổi thìn không mấy thuận lợi trong ngày hôm nay. Bạn và nửa kia đều quá nóng nảy nên dễ mâu thuẫn, cãi cọ vì những chuyện vốn tưởng như rất nhỏ nhặt trong đời sống gia đình. Khi xích mích nổ ra, bản mệnh nên đặt mình vào vị trí của người ấy để có thể ngăn cản bản thân nói ra những lời gây tổn thương. Bạn có biết rằng những lời nói tuy vô hình nhưng lại có lực sát thương rất lớn, khiến tình cảm đôi bên dần dạn nứt hay không? Tỷ kiến cho thấy trong lĩnh vực sự nghiệp, bạn dễ vướng phải những phi vụ tranh quyền đoạt lợi với đồng nghiệp, chẳng ai muốn bản thân phải chịu thiệt thòi, nhưng bạn cũng không nên vì thế mà gây phương hại tới người khác. Giờ tốt trong ngày, 23 giờ đến 1 giờ, quý nhân phù trợ, tí, dần, thân. 6. Tử vi tuổi tỵ Cục diện tương hại gây ra những tác động xấu đến người tuổi tỵ. Con giáp này cần phải chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đối mặt với đủ loại thị phi trốn công sở, những lời đặt điều sai trái có thể khiến bạn ức chế, thậm chí tổn thương, cho dù gặp mâu thuẫn với đồng nghiệp, bạn cũng cần chú ý cách ứng xử của bản thân, đừng để những hành động bốc đồng của mình trở thành bằng chứng để kẻ xấu có cớ vin vào. Hãy giữ đầu óc tỉnh táo để cư xử đúng mực với tất cả mọi người. Mộc sinh hỏa, may mắn là mối quan hệ gia đình của con giáp này rất hài hòa. Nửa kia luôn sẵn sàng lắng nghe những tâm sự của bạn. Đừng ngại ngần, hãy nói chuyện và thảo luận với người ấy để tìm ra cách giải quyết hợp lý cho mọi vấn đề. Giờ tốt trong ngày, 1 giờ đến 3 giờ, quý nhân phù trợ, ngọ, mùi, thân. 7. Tử vi tuổi ngọ, tam hợp đem tới những ảnh hưởng tốt, giúp người tuổi ngọ luôn nhiệt tình và hăng hái trong mọi việc. Bản mệnh sẵn sàng bắt tay vào thực hiện bất cứ nhiệm vụ gì được giao, dù công việc ấy có thách thức thế nào đi chăng nữa. Tuy nhiên, bạn cần phân biệt rõ sự nhiệt tình và nóng vội, bục chộp, hãy suy nghĩ kỹ càng mọi phương diện trước khi đưa ra kết luận cuối cùng, thêm vào đó, bạn cũng cần rèn luyện tính kiên trì để không rơi vào cảnh cả thèm chóng chán. Mộc sinh hỏa cho thấy những người độc thân có nhân duyên rất tốt với người khác giới. Bản mệnh có cơ hội gặp người phù hợp với mình một cách tình cờ. Hãy chủ động và mở rộng lòng mình hơn để có thể sẵn sàng cho một mối tình lãng mạn nhé. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ, quý nhân phù trợ, dần, tị, tuất. 8. Tử vi tuổi mùi, mộc khắc thổ, người tuổi mùi dễ gặp phải đào hoa dữ trong ngày hôm nay, dù đã lập gia đình hay chưa, Hãy luôn chú ý và giữ khoảng cách với những đối tượng khác giới có ý định tiếp cận mình, tránh để bản thân sa ngã vì một phút thiếu tự chủ. Đặc biệt, với những người đã lập gia đình, bạn càng cần phải biết giữ mình trong mối quan hệ với người khác giới khác. Trước khi làm việc gì, hãy nghĩ đến người thân, đừng để những lời bàn ra tán vào gây tổn thương những người thân thiết nhất với mình. Kiếp tài cho thấy dù bản mệnh là người thẳng thắn, nhiệt tình nhưng đôi khi bạn trở nên bốc đồng, nóng vội, thậm chí là hành động mù quáng, Mặt tính cách này khiến bạn khó nhận được sự đánh giá cao của cấp trên đấy. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ, quý nhân phù trợ, mão, ngọ, hợi. 9. Tử vi tuổi thân, dần thân tương xung, người tuổi thân sẽ phải làm việc rất vất vả vào ngày hôm nay. Chưa chắc kết quả đạt được đã được như mong muốn, nhưng bạn cũng đừng quá bi quan hay chán nản, hãy coi như đây là một cơ hội tốt để rèn luyện. Trong chuyện tình cảm,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 dưới tác động tiêu cực của thương quan, người tuổi dậu dễ có những suy nghĩ bi quan, thậm chí bạn còn định bỏ cuộc vì áp lực công việc quá nặng nề. Tuy nhiên, bạn không nên thực sự hành động theo cảm xúc nhất thời như vậy. Nếu quan hệ giữa bạn và cấp trên chưa được tốt thì trước hết, bạn cần tự đánh giá bản thân xem sao. Có thể chính cách hành xử nóng nảy của bạn là nguyên nhân khiến bạn bị mất điểm đấy. Đừng vội đổ lỗi cho người khác khi chưa xem lại mình. Kim Khắc Mộc khuyên bạn nếu gặp khó khăn thì bạn không nên giấu tất cả suy nghĩ vào trong lòng như vậy chỉ càng khiến bạn cảm thấy nặng nề hơn mà thôi. Hãy tâm sự với nửa kia hoặc với những người đáng tin cậy. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ, quý nhân phù trợ, thìn, thân, tuất. 11. Tử vi tuổi tuất, tỷ kiên gây rối. Người tuổi tuất dễ vướng phải những vụ tranh quyền đoạt lợi giữa bạn bè hoặc đồng nghiệp. Bạn cần phải giữ vững lập trường của mình, không để những lời đồn thổi hoặc tiền tài che mờ mắt, đưa ra những quyết định sai lầm trước khi đưa ra bất cứ phán xét nào bạn cũng nên quan sát và lắng nghe đa chiều, bởi những điều bạn trông thấy tận mắt chưa chắc đã hoàn toàn là sự thật. Đừng để những suy nghĩ võ đoán của mình gây ra ấn tượng sai lệch về sự việc. Mộc khắc thổ báo hiệu một cuộc tranh cãi nảy lửa có thể xảy ra giữa bản mệnh và nửa kia. Dù có nóng nảy đến mấy thì cũng hãy đặt mình vào vị trí của người ấy, biết suy nghĩ cho người ấy, đừng nói ra những lời tổn thương lòng người. Giờ tốt trong ngày, 1 giờ đến 3 giờ, quý nhân phù trợ, dần, ngọ, dậu. 12. Tử vi tuổi hợi, nhị hợp giúp người tuổi hợi nhận được sự yêu mến của đa số mọi người xung quanh. Bạn dễ dàng tạo thiện cảm với người khác ngay từ những lần tiếp xúc đầu tiên. Nếu may mắn, bạn sẽ gặp được quý nhân trong ngày hôm nay. Một khi bắt tay vào làm công việc ACG, dù lớn hay nhỏ, bạn luôn rất nghiêm túc và chăm chỉ. Hẳn cấp trên đã nhìn thấy và đánh giá rất cao sự quyết tâm của bạn đấy, tin rằng bạn sẽ nhanh chóng nhận được kết quả xứng đáng với công sức bỏ ra. Thủy sinh mộc,